thì à, khi lắp đặt thì à, cái phần à, phanh nó sẽ đỡ công đi nhiều các bạn chỉ cần dòng cái dây lên tay phanh trái này sau đó các bạn sử dụng là được bộ này thì sử dụng số lùi ốp máy trục các đăng dành cho các cái dòng máy 110 à, ok đây là hai cái khớp các đăng còn lắp lên cầu thì đây khung bắt lên trên này phanh dầu đây chụp các đăng này thì về nó sẽ dài hơn so với bình thường các bạn chỉ cần à, cắt ngắn nó đi này cắt ngắn ở bên này và sau đó các bạn là hàn với cái khớp trượt ở bên mình sẽ đưa theo bộ này thì mình không có đưa lốp vào trong này thì cái bộ này nó sử dụng lốp ablet lớp e cũ của ablet hoặc các bạn mua mới mình chỉ đưa cái video không lốp này lên các bạn về nhà các bạn là có thể mua mới lốp bên mình hoặc là à, về tự mua lốp thì giá của cái bộ này bao gồm cả hai cái xăm nữa là 5 triệu rưỡi đấy còn các bạn mua lốp thì tùy theo giá trị của cái lốp lốp rẻ lốp đắt lốp đắt thì cũng có 400 nghìn một cái còn lốp rẻ thì có thể chưa đến 400 nghìn hơn 270 cũng có một cái rồi cái đấy là tùy khách hàng à, cái bộ này thì à, bao gồm cả cái chắn bùn nữa Ờ, hiện tại thì ờ, trong cái video này mình cũng không có đưa vào cho nó ờ, đây thì khi mua thì sẽ có trang bị thêm so với trong video này là hai cái chắn bùn và hai cái xăm nữa đấy còn lại thì rất là phù hợp cho các dòng xe số còn xe ga thì bộ này không dùng được đây là cái đôi chắn bùn của nó đây thì à, công việc của các bạn về à, làm còn lại là gắn giảm sóc lên à, xe máy này và gắn giảm sóc xuống cái cầu này là chưa có điểm gắn giảm sóc này thứ hai nữa là hàn phần các đăng này thứ ba nữa là làm cái mục và gá cái chắn bùn lên này và khi lắp ấy thì cái bô xe máy nó sẽ bị vướng cho nên các bạn phải điều chỉnh lại cái hướng của cái bô này đấy thì ờ, việc công việc để làm nên cái xe này thì nó cũng ờ, không có nhiều nữa tuy nhiên đối với cái người à, tay nghề cơ khí chưa có thì nó sẽ hơi ờ, phức tạp một tí nhưng cơ bản là làm lâu thì vẫn sẽ được Đấy, giá chọn bộ như thế này thêm đôi xăm nữa là 5 triệu rưỡi các bạn nhé thì có gì thì các bạn liên hệ trực tiếp với số điện thoại có ghi trên màn hình Cảm ơn các bạn đã xem video. Mọi chi tiết xin liên hệ 0983 818 955. Các bạn là à, khi ờ, xem trên cái kênh của mình ấy thì các bạn là bấm vào cái tên kênh. Sau đó là bấm vào cái mục danh sách phát ấy. Và sau đó là chọn à, các cái mục à, danh sách phát Ví dụ chọn mục ba bánh thì các bạn là tìm các video về xe ba bánh chọn mục 4 bánh à, điện hoặc xăng thì các bạn à, chọn vào xem cái mục đấy à, hoặc là các cái danh sách phát theo tiêu đề ấy, các bạn có thể xem theo danh mục ấy. thì các bạn tìm video nó rất là dễ à, em là Lam ở Thái Bình đây số điện thoại các bạn có thể liên hệ trực tiếp số này hàng thì ờ, hiện tại vẫn ờ, có thể ship theo đường bưu điện bình thường mặc dù là cái ờ, dịch covid thì gửi bưu ô tô thì nó hơi khó chủ yếu là gửi theo đường bưu điện thôi